trên phương tơi bời lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi làm sao cho anh vui còn anh cho em vui bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời nhìn mưa rơi mưa rơi thầm mơ ta chung đôi để bên trên mi môi bao giờ mưa rơi mưa vẫn rơi êm đềm lời thương em khắc ghi một đêm để cho anh yêu em để cho em mình đêm nay mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm Lời thương em khắc ghi một đêm Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh Tình yêu để cho anh yêu em để cho anh